À, dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. À, thì hồi hôm qua vào lúc vào ờ, khoảng 23 giờ mấy, 11 à, giờ mấy tối á, thì Phước uh, có thấy một cái bài viết uh, về một cái hoàn cảnh của chị uh, Thúy Anh. Chị uh, ấy phải uh, quá chị lần thứ 4 nhưng mà sau khi mà ba lần rồi uh, đã vay mượn rồi. Giờ lần thứ tư thì là thiếu tiền thì uh, Phước uh, có vận động xin uh, xin cô chú anh chị 5 triệu thì à, ở đây là cái danh sách mạnh thường quân 5 triệu nhé Phước xin đầu phép đọc tên xong rồi Phước sẽ trao cho con gái của chị à, Thúy Anh đây là bé năm nay cũng là 22 tuổi rồi rồi Phước đọc danh sách cái nhá à, em đầu tiên là em LT hỗ trợ 1 triệu chị Nguyễn Phương Ti hỗ trợ 300 ngàn đồng em Bích Thủy hỗ trợ 300 ngàn đồng em Tina Tiffany Ngọc hỗ trợ 500 ngàn đồng chị Võ Ánh hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Bảo Long hỗ trợ 50 ngàn đồng em Nguyễn Thanh Hằng hỗ trợ 200 ngàn đồng à, một mạnh thường quân ẩn danh à, có số ghét cuối là 926 71259 hỗ trợ 200 ờ, ngàn đồng em Thiện Chí hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Mỹ Linh hỗ trợ 200 ngàn đồng còn Mạnh Thường Quân ẩn danh với số ghét cuối là uh, 233 935 có tên là AVT gì đó kính gửi chị Thúy Anh hỗ trợ 500 ngàn đồng à, bạn Lê Thị Yến Quanh hỗ trợ 300.000 đồng, bạn Thị Dung hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Võ Minh Tế hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Phúc Quyên hỗ trợ 500.000 đồng, em Nguyễn Ngọc Linh hỗ trợ 100.000 đồng và cuối cùng là em A Tiền em sẽ à, bù vô cái phần còn lại là tổng cộng là 5 triệu. Đây nhá, Phước gửi 5 triệu cho em tên gì vậy? Dạ em tên Như Ý. Như Ý luôn hả? Dạ. À, em là con của chị Thúy Anh. Dạ. Thì tình trạng hiện tại của mẹ em cũng là sao rồi? Dạ vô hút xong rồi đang ổn vô lần tư rồi luôn phải không dạ chưa giống như là đang chờ ờ, được ờ, ủng hộ tiền rồi vô lần tư à tức là khoảng nếu mà có đủ tiền là khoảng mấy giờ mới uh, phẫu thuật ủa quên mới uh, quá chị dạ, ngày mai ngày mai ha rồi rồi vậy anh cũng xin gửi lời uh, uh, mong cho mẹ phẫu thuật uh, ổn nha dạ. sức khỏe của chị luôn nha này anh gửi 5 triệu nha cái này là dạ. của bên nhóm nhóm anh dạ. 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu rồi em có gửi lời cảm ơn gì không dạ em xin cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ và giúp đỡ cho mẹ em có tiền vô hút với chị là cuối rồi rồi cảm ơn em nha rồi vậy phước chào cô chú anh chị và các bạn nhé